Dạ kính thưa quốc dân Dạ kính thưa tất cả người trên thế giới Dạ kính thưa United States Dạ kính thưa United Nations Dạ kính thưa tất cả quốc dân 5 tỷ người trên thế giới Lỡ chào cờ Đầu tháng 6 Trân trọng Trân trọng về cái phần đó tất cả Trung Quốc tiến hành thay cờ và lỡ cho cờ đầu tháng sau đúng theo luật pháp tòa án quốc tế yeah. Dạ. Trung Quốc phải trả đất và tiến hành thi cờ đưa em vào hoàng đế hoàng thượng lên điện về nước thay quan thi cờ trân trọng trân trọng Thank you. bền núi sông từ nay luôn vững bền thống nhất nước đại việt nồi giống lúc biến phải cần giải nguy người công dân luôn vững bền tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi và tiếng người nước đại việt cho đến muôn đời quân ơi mau xây xác quân thù chiến thắng vinh quang công dân ơi mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá vẻ vang. nội giống xứng danh hơn bảy trăm ngàn năm dòng giống lạc hồng Dạ kính thưa tất cả quốc dân Tất cả người trên thế giới Đây Thông báo này Hoàng thượng cúng giái trời Thì ở trên trời Chiếu thẳng xuống Một ánh sáng Tự nhiên Cái thông báo này Lấy lãnh thổ Giang Sơn Đại Việt Thì có cái hình của vị thần Ở trên trời xuống In vô Trời ơi thần linh chứng giám rất tiếc là trở về tất cả cái vùng đất dân tộc tổ quốc đại việt tổ quốc thay cờ hay cờ việt nam tiến hành thay cờ thì cái thông báo này thì em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền dòng dòng lạc hồng thống nhất giang sơn đại việt đại united states of đại việt thì trời đứng dậy bây giờ trời đã in vô trong cái thông báo này bây giờ chiếu lên cho năm tỷ người xem đi thông báo này nước Trung Quốc đang thực hành trái đất đi bằng tay cờ Taiwan tay cờ làm lại đón em và kính thưa tất cả năm tỷ người trên thế giới kính thưa chúng Anh tiếng Anh Trung Quốc tiếng Anh sấy cung điện em phở hoàng đế là điện và tiếng Anh trong nước Việt Nam tiếng Anh xây nhà máy sản xuất bom nguyên tử hạt nhân và tiếng Anh sản xuất Việt Nam sản xuất tên lửa để bảo vệ giang sơn tổ tiên đại việt trân trọng trân trọng và tất cả năm tỷ người trên thế giới tiến hành trung thành dân tộc tổ quốc đại việt và việt nam mở trường quân đội ở đà lạt trường sĩ quan quân đội đà lạt tiến hành sản xuất bom nguyên tử hạt nhân và đụng đến Nha Trang tiến hành mở trường sĩ quan thuộc hạ và hạ sĩ quan trung thành dân tộc tổ quốc đại việt tổ quốc vinh dự và trung thành tiến hành trân trọng trân trọng thấy tiền thấy cái tờ bạc em phở quảng đế lên điện là tiến hành thấy bật bò đại việt dân tộc đại việt trân trọng trân trọng trong nước việt nam trung quốc thay tiền em phở quảng đế lên điện trân trọng trân trọng tiến hành thấy bật bò trân trọng trân trọng và xin trân trọng